Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị Vậy là những ngày nghỉ lễ dài đã sắp bắt đầu Cứ đến những ngày này, con đường thoát ra khỏi nội đô luôn là nỗi ám ảnh của người dân Tắc đường, chen lấn, có khi vài tiếng đồng hồ không thoát ra khỏi nội thành để trở về quê hương tất cả đều chỉ bởi những con đường cửa ngõ vào nội đô trong tình trạng quá tải. Và cầu Vĩnh Tuy cũng là một trong những cửa ngõ đó. Bởi vậy, tiến độ cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 luôn là mối quan tâm của người dân.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 khẩu độ thông thuyền lớn hơn 85 mét. Công trình xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được khởi công từ tháng 1 năm 2021 và dự kiến hoàn thành vào ngày 2 tháng 9 năm 2023. Sau hơn 2 năm khởi công xây dựng, nhiều hạng mục của cây cầu có tổng mức đầu tư 2.538 tỷ đồng này đã hoàn thành vào ngày 12 tháng 3 năm 2023. Cầu Vĩnh Thuy giai đoạn 2 đã bắt đầu thi công khối hợp long đầu tiên, mang ký hiệu là KN1, dự kiến vào giữa tháng 6 tới đây. Sau khi hoàn thành cả 8 khối hợp long, cầu sẽ hoàn thiện kết nối hai bờ sông. Ngay sau khi dự án hoàn thành hợp long sẽ huy động nhân lực, trang thiết bị máy móc để hoàn thành những hạng mục như lan can, hệ thống thoát nước, bản mặt cầu, dự kiến cuối tháng 8 sẽ hoàn thành toàn bộ gói thầu. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, dự án dự kiến sẽ hợp long các nhịp chính trước ngày 30 tháng 6, nhưng các đơn vị vẫn đang phấn đấu để hợp long đốt cuối trước ngày 30 tháng 5. Dự án đang được tập trung thi công các hạng mục còn lại, để hoàn thành trước ngày 2 tháng 9 năm 2023. Cầu Vĩnh Tuy 2 gồm có 61 nhịp, trong đó có 8 nhịp liên tục dầm hộp đúc hẫng cân bằng vượt sông chủ, 44 nhịp Super T vượt bãi sông phía Bắc, 3 nhịp dầm hộp đúc hẫng cân bằng vượt đê tả sông Hồng, và 6 nhịp dầm hộp bản rỗng đúc trên đà giáo. Đến thời điểm hiện tại, những số liệu cho thấy cây cầu hoàn toàn có thể về đích trước dự kiến khi các đơn vị thi công đã hoàn thành 562 trên 562 cọc khoan nhồi, 61 trên 61 bệ thần trụ Đối với phần cầu dẫn cũng đã xong toàn bộ kết cấu phần trên, được 2.168 MD, trên 2.168 MD. Trong khi đó, phần cầu chính cũng đã hoàn thành toàn bộ các đột ca không và đang thi công đúc hẫng cân bằng các khối KI. Sau khi hoàn thiện, dự án sẽ tăng cường khả năng lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng – đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh giữa trung tâm thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố. Công trình được nhà thầu áp dụng các công nghệ thi công mới, giảm thời gian thi công. Việc thay đổi phương pháp đổ bê tông giúp cho nhà thầu chủ động được nguồn cung cấp nguyên vật liệu, giảm bớt chi phí cho khâu trung gian. GX01VT2XL, giá trị hơn 1.000 tỷ đồng, với đơn vị thực hiện là liên danh Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Trung Chính, liên danh Villaconnect Trung Chính, là gói xây lắp lớn nhất của dự án. Đặc biệt, Gói thầu số 1 có các trụ giữa sông vượt dòng chủ, địa chất lòng sông Hồng phức tạp, có nhiều biến đổi hình thái, thủy chiều lên xuống, kết cấu công trình phức tạp, đòi hỏi độ an toàn và kỹ thuật cao. Để đáp ứng tiến độ, Liên Xanh đã bố trí cán bộ thi công, công nhân có trình độ chuyên môn và thiết bị hiện đại, tổ chức thi công 3K liên tục trên ngày. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, cầu Vĩnh Tuy sẽ là cây cầu có chiều rộng mặt cắt ngang lớn nhất Hà Nội với 8 làn xe ô tô, 40 m, đảm bảo năng lực thông hành cho đường vành đai 2, hoàn thiện cả đường dưới thấp và đường trên cao, tăng cường khả năng lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh giữa trung tâm thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố. Đồng thời, Việc hoàn thành cây cầu cũng mong muốn sẽ giúp cải thiện điều kiện khai thác, đảm bảo an toàn giao thông, kết nối hai bên bờ sông Hồng, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội các quận Hai Bà Trưng, Long Biên nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung, tạo tiền đề cho việc hình thành chuỗi đô thị phía Bắc thủ đô, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của thủ đô theo quy hoạch. Trên đây,